Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu về tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đây là một tổ chức khá mới mẻ với các con vì đầu năm lớp 3 các con chưa được vào đội. Tuy nhiên, đến giữa năm lớp 3 các con sẽ dần dần được học những lớp cảm tình đội. Các con sẽ cố gắng nỗ lực phấn đấu để học tập tốt, kỷ luật tốt để được đứng trong hàng ngũ của đội trở thành đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Vì thế, chúng ta cần phải hiểu biết về đội, nhưng quan trọng hơn, những hiểu biết này để giúp các con diễn đạt thành lời khi trình bày những hiểu biết của con về đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Chúng mình bắt đầu phần tìm hiểu kiến thức nhé. Trước hết, cô sẽ giới thiệu với các con về đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là một tổ chức rộng lớn, tập hợp trẻ em thuộc các độ tuổi từ 5 cho đến 9 tuổi để sinh hoạt trong các sao nhi đồng và độ tuổi thiếu niên từ 9 đến 14 tuổi sinh hoạt trong các chi đội thiếu niên tiền phong. Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn để tìm hiểu phần này qua hệ thống của câu hỏi. Chúng ta bắt đầu câu hỏi thứ nhất nhé. Đội được thành lập ngày nào? Ở đâu? Cô giới thiệu luôn để các con nắm này. Đội được thành lập vào ngày 15 tháng 5 năm 1941 tại rừng Bắc Bó, tỉnh Cao Bằng, nơi Bác Hồ đã sống trong những năm đầu tiên khi mới trở về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Và tên gọi đầu tiên của đội lúc bấy giờ là đội Nhi đồng cứu quốc. Nào, nhắc lại với cô nào. Thời điểm bấy giờ ta gọi là đội nhi đồng cứu quốc.